Hello everyone, welcome to my channel. Let's go. Như mình mới Ui. Ừ. Mạ quá, mạ quá. ui mất rồi còn vàng là vàng ớt ui rồi kỳ quá go. mất rớt chạy nào ôi mất rồi Uh, đâu có con gấu à muốn gì muốn gì muốn gì Ôi chết rồi Trời Lỗi quá Lại nha 오케이 không thò này u ớ ấy rồi hơi lỗi rồi lỗi quá Ủ, ăn thử ít quá Ok mình mình chấp nhận mất đôi giày like u ồ u nhiều quá Oh no! Oh! exemplo, Oh no. Oh.